tôi đã bỏ phiếu qua thư và thấy rất tuyệt. Tôi muốn đi bộ khắp các đường mòn ở Oregon ngay lúc này. Này ứng cử viên, tôi tin vào quý vị và dự luật trên lá phiếu đó. Tuyệt vời! Này, các bạn đã bỏ phiếu chưa? Dễ lắm, chỉ cần gửi lại phiếu ở một điểm bỏ phiếu hay qua thư, thả vào hòm thư nhà hay hòm thư USPS. Nhớ đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày bầu cử. Một số phiếu bầu qua thư sẽ đến sau ngày bầu cử dù được bầu đúng hạn. Phải, phiếu được bầu đúng hạn Chào các bạn sư tử biển Thật tuyệt vời Cùng theo dấu Sasquatch trong lúc đợi kiểm phiếu nhé